à, giới thiệu với các bạn cái bộ động cơ giảm tốc 60V 2072V 2200W cái này bên em có cả 60V và 72V à, động cơ này là của hãng à, Uli Motor đây, nó dập nổi đây Uli Motor này điều khiển này là điều khiển à, lắp điều khiển 3.000W động cơ thì 2.200W Đấy, nhưng mà điều khiển thì à, 3.000W đây lắp ta đảo chiều này đảo chiều này thì à, nó bền hơn đây là đang chạy 48 cho nên nó hơi chậm con này có tốc độ à, đầu ra là gần 600 vòng trên phút nhé 595 vòng trên phút này. Đấy, bộ điều khiển là 3 000 watt, cái này à, dùng để lắp vào cầu à, trực tiếp cũng được nắp kéo nhông xích cũng được Đấy. trên thân động cơ này đều có mã vạch các thứ này là đều có dập à, chữ chìm của nhà sản xuất này. đấy con này của nó là nặng à, khoảng 13 à, kg đến 14 kg điều khiển 3.000W điều khiển 3.000W này